sâu nghĩa nặng mênh mang những câu hò về bên em anh về cùng em quên nó nửa câu tình mùa trăng linh trên bến tâm xưa anh đưa em về nghỉ xuân mà nghe cơ chu cổ đàng, răng đinh răng tay đòn bàn hồng linh bạt ngạt mây sông xuống sinh cơi trầu ba con hai họ đón mừng cô dâu ơi em mời anh về thăm quê hương em Hà Tĩnh sông Lam và Hồng Lĩnh đều bước chân người qua anh ơi em mời anh về bên sông lá xanh mát thiên tâm nghe biển gọi những chuyến tàu tới xa mà tình sâu nghĩa nặng mênh con bạn hồng linh bạt ngàn mây bay con hai họ đón mừng cô dâu qua sông xuân sinh cơi trâu ba con hai họ đón mừng cô dâu quê hương biết mấy ân tình ta đưa nhau về